ta đang đến ờ, hồ sen được uh, thiết kế và trồng rất là tỉ mỉ rất là đẹp mọi người kính thưa các loại cây con cảnh và hoa màu rất là đẹp đa dạng và phong phú khiến ai tới ờ, khu du lịch và công viên của Bình Dương không thể quên được đi có một góc chưa hết nổi công viên là cảm thấy mệt lắm cả nhà nha một góc công viên là thấy quái lắm rồi các con nhỏ cái không gian của công viên thì rất là rộng quá trời rộng luôn Rồi, những bàn tay của mấy bác chăm sóc cây xanh tỉa rất là đẹp nhìn thấy ghiền luôn đẹp cực kỳ chào bác quá trời đẹp làm giờ hành chính hả bác 8 tiếng 8 tiếng dạ 8 tiếng dạ. thâm niên chắc cũng lâu rồi ha tính cũng hơn 10 năm ha dạ trời ơi chị thấy tay nghề có khác cần nghỉ hưu chưa bác ơi cần nghỉ hưu chưa còn sớm mà mới có năm mấy hả được 60 chưa rồi chưa khỏe dạ dạ ở đây cái nghề này không hưu bác à cái không à dạ dạ à, chúc bác sức khỏe nha rất là đẹp cái bàn tay tỉ mỉ của mấy bác chăm sóc uh, cây xanh của công viên thành phố mới Bình Dương City ờ, và gặp các bác nông dân để chúng ta cũng thay về lời nói lời kết của chương trình hôm nay chúng tôi xin tạm dừng tại đây nha và cũng còn vài phút nữa sẽ hẹn gặp lại mọi người cảm ơn cả nhà đã yêu thương nha quan tâm theo dõi và mến chào chúng ta sẽ đến với kênh Minh Nguyễn Bình Dương để được xem những video clip mới nhất hàng ngày hoàn toàn miễn phí và bên dưới nút đăng ký màu đỏ có chữ đăng ký màu đỏ cả nhà bấm vô chặt lại để nhận những video clip giúp mới nhất hàng ngày nha hoàn toàn miễn phí Vâng, kính chào và hẹn gặp lại nha Hẹn gặp lại Bình Dương thân yêu Bye bye Thank you Bye bye. Xin hẹn gặp lại.